Hello, chào mừng anh chị em và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh Huyền Anh của em. Để ủng hộ kênh của em thì bằng cách anh chị em có thể ấn like và đăng ký ở góc màn hình để có thể nhận được thông báo sớm nhất khi mà em lên các video mới nhé. Ok, thì nội dung video hôm nay em muốn chia sẻ với mọi người là cẩm nang chơi tài xỉu cũng như bí quyết để chiến thắng được tài xỉu là như thế nào. Thì hôm nay sẽ là một clip em tổng hợp toàn bộ kiến thức từ tổng quan tới chi tiết để giúp anh chị em có một góc nhìn đầy đủ hơn về bộ môn mà mình đang theo đuổi. Thì trước khi vào nội dung của ngày hôm nay, em xin chia sẻ với mọi người rằng em không phát triển kênh này để khuyến khích mọi người chơi tài xỉu hay đưa cho mọi người những hy vọng hão huyền vì bản thân em hiểu rất rõ những anh chị em đang chơi thì không thể nào mà bỏ được cái trò chơi này rồi phải không ạ và bản thân em cũng đã phải học hỏi rất là nhiều các phương pháp chơi khác nhau và mong muốn chia sẻ lại cho những anh chị em đang chơi đang đầu tư vào bộ môn này mà không có phương hướng đang thua tha ra bờ và không biết đi đâu về đâu thì mọi người cũng biết chơi cờ bạc mà có kiến thức thì được gọi là đầu tư rồi phải không ạ và nên em mong mọi người hãy trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp chứ không phải là những con bạc nữa em mong mọi người hãy xem những phương pháp em chia sẻ là một tư liệu để mọi người có thể tham khảo vì không phải một cái phương pháp nào cũng đúng tuyệt đối 100% nha mọi người. Ok, thì bây giờ trước khi vào với video thì em ờ, cùng mọi người sẽ test qua một bài học nhỏ để xem mọi người có ít nhất một trong bảy dấu hiệu sau đây không thì em nghĩ mọi người sẽ nếu như mọi người có một hoặc trong bảy dấu hiệu sau đây thì em nghĩ là mọi người sẽ không phù hợp để tiếp tục đầu tư vào bộ môn này thì dấu hiệu đầu tiên là mọi người không còn hứng thú khi tham gia trò chơi thì cái này là điều dễ hiểu rồi phải không ạ vì không còn hứng thú nữa thì chúng ta không nên tiếp tục đầu tư và cả trong cuộc sống cũng vậy nó là một tâm lý khá là bình thường rồi đúng không ok thì thứ hai là mọi người đi vốn quá lớn tay thứ ba là mọi người đã để bản thân mình phải rơi vào cảnh nợ nần mỗi khi thua thứ tư mọi người không vượt qua được cảm giác cay cú khi đánh thua mỗi tay cược có thể là vì lý do và thứ năm có thể là vô lý nhưng đôi khi chúng ta có thể tâm linh một chút đó là mọi người mơ thấy mình thắng rất nhiều khi tham gia chơi thứ sáu là cảm thấy hối hận khi đánh thua những tay sau đó nhưng ờ, mọi người không thể nào dừng lại được và vẫn tiếp tục chơi tiếp và thứ bảy là khi tham gia chơi nhưng ờ, mọi người không thể để cho mình tận hưởng trò chơi một cách nhất định mà lúc nào cũng mang tâm lý sợ thua sợ ờ, thì có nghĩa là những cái tay mà chắc chắn thì mọi người không dám đánh mà những cái tay thua thì mọi người lại vào tiền đấy ạ ok vậy thì sau khi mà mọi người đọc được 7 ờ, cái dấu hiệu trên thì mọi người có thấy mình nằm ở trong một trong cái dấu hiệu nào sau đây không ạ nếu tất cả 7 trường hợp trên mọi người chỉ cần dính một trong 7 trường hợp thôi thì đó cũng là dấu hiệu nhận biết lý do vì sao mọi người luôn thua rồi ạ khi tham gia trò chơi mà nhận thấy ờ, bộ môn này là muốn trí tuệ toàn vẹn thì mọi người không nên xem đó là một trò chơi may rủi nữa còn nếu những anh chị em nào không có những dấu hiệu trên thì em ờ, thấy và ngay cả bản thân mọi người cũng thấy chắc chắn mọi người hiểu về tài xỉu là bộ môn rất dễ chơi dễ thắng và đặc biệt là những cái web uy tín họ sẽ càng làm mọi cách để giữ chân người chơi ở lại với cái trang của họ một cách lâu dài càng lâu càng tốt nha mọi người nên đồng nghĩa với việc những người chơi mới họ càng dành tặng nhiều những cái ưu đãi đến với các bạn cũng như là những cái bạn thắng càng nhiều thì việc bạn nhận được ờ, những ưu đãi trong game đến hiện vật là ờ, ở ngoài đời là một chuyện rất là bình thường nha thế nên là để mà chiến thắng ở bộ môn này thì mọi người hãy thành thạo hết các cái kỹ năng cũng như là ghi nhớ và tránh được những cái điều cấm và tìm cho mình một trò chơi uy tín để dễ dàng bào được tiền của nó nha và phương pháp chơi thì nó có rất là nhiều nên mọi người hãy thường xuyên update để có thể tự chủ thích nghi vì không phải phương pháp nào cũng giống nhau có lúc áp dụng được phương pháp này nhưng lúc lại phải áp dụng phương pháp khác thì mới có thể thành công và cũng không nên sử dụng một phương pháp cố định để tránh bị các trang soi và bây giờ em sẽ đưa ra một số bí quyết để chiến thắng trong mỗi tay đầu tư thì thứ nhất mọi người nên kết hợp đọc bảng vị để dự đoán kết quả bảng vị thì còn được gọi biết đến là cái bảng chẵn lẻ đúng không ạ đây là bảng hiển thị kết quả của những cờ cược trước đó dựa vào những số liệu hiển thị trên bảng thì mọi người sẽ có thể dễ dàng chọn được cờ cược thích hợp cho ván sau đây cũng là một cách chơi mọi người nên học hỏi theo bản thân em thấy là như vậy để có thể thống kê được kết quả của những ván cược này và tìm ra được quy luật của chính mình để dự đoán kết quả trong lần cược cửa tiếp theo. Ok thì và bí quyết thứ hai là chọn cửa và chơi gấp thép. Thì chơi gấp thép là một trò chơi quá quen thuộc trong ờ, những nhiều những cái trò chơi trực tuyến hiện nay rồi phải không ạ? Và tài xỉu cũng có thể sử dụng cách chơi này để hạn chế việc trắng tay sau mỗi tay cược. Cách chơi ờ, tài xỉu giỏi này rất là nhanh lấy lại vốn với hình thức như sau mọi người có thể tìm hiểu qua giúp em thì đầu tiên hãy chọn cho mình một cửa chơi để đặt cược để chọn được một cửa đặt cược tương ứng thì mọi người hãy chú ý kết quả của những ván cược trước nếu thấy kết quả về hai lượt chẵn liên tiếp thì đặt cược lẻ và hai lượt lẻ liên tiếp thì mọi người hãy đặt chẵn. Ừ, tiếp theo bắt đầu đặt cược cửa này với một số tiền nhỏ. Nếu thắng cược thì giữ nguyên số tiền cược cho ván sau, còn nếu thua thì đặt cược gấp đôi ván trước. Theo quy luật được đặt cược này thì anh chị em thắng một số tiền lớn hoặc ít nhất là không bị trắng tay. Tuy nhiên để áp dụng được cái uh, trò chơi uh, cái cách chơi tài xỉu theo cửa gấp thép này thì mọi người phải có một số số lượng vốn nhất định thì anh chị em hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đặt tiền của mình vào mỗi ván cược và cân bằng số vốn của mình ờ, thì với bí quyết thứ ba là chơi ờ, tài xỉu giỏi với tuyệt chiêu chia trứng ra nhiều giỏ thì với tuyệt chiêu này mọi người hãy để ý giúp em trên màn hình hiển thị nhiều cửa đặt cược thì mọi người chưa nhận định được ờ, nên vào tiền cửa nào vậy nên là khi mà không biết thì chúng ta hãy chia ngang bằng số tiền ra và chia trứng ra nhiều giỏ là cách chơi được khá là nhiều áp dụng và kết quả của nó thu về lợi nhuận cũng là khá là cao với cái cách chơi ờ, này thì tỷ lệ thua của ván cược rất đó rất là thấp tất cả các cửa cược chắc chắn sẽ về ít nhất một cửa tuy nhiên không phải lúc nào mọi người cũng có thể chọn được cách chơi này bởi số tiền vốn của mọi người chỉ có giới hạn trong một con số nhất định thôi thì vì thế nên là hãy xem xét khả năng của mình ở đâu và hãy áp dụng ừ, phương pháp này thật là linh hoạt và điều thứ tư cũng là cái điều quan trọng mà em thường xuyên và luôn nhắc mọi người là mọi người phải giữ bình tĩnh chọn đúng chỗ để chơi và chọn đúng lúc để dừng lại dù mọi người có học được bao nhiêu cách chơi giỏi thì điều quan trọng nhất là mọi người phải giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp và biết dừng lại đúng lúc bởi sức hấp dẫn của trò chơi này là rất là cao rồi phải không? Ừ, thêm vào đó trong việc đặt cược thì thắng thua là một chuyện rất hết sức bình thường. Đừng quá phấn khích sau mỗi tay thắng và không được cay cú khi mà mình ờ, đã đặt cược sai cửa khi mọi người không giữ được bình tĩnh và dừng lại đúng lúc thì mọi người sẽ đặt cược hết mà không suy nghĩ bất kỳ điều gì việc này chỉ khiến cho mọi người trắng tay trong một ván cược và mọi người nên chuẩn bị kỹ càng dành cho mình một thời gian nhất định để luyện tập và quan sát trước khi chơi nếu anh chị em chuẩn bị kỹ thì khả năng chiến thắng rất là lớn không có gì là khó khăn cả nếu như mọi người chịu quan sát và bỏ thời gian ra để học tập một tí. Ok, thì video hôm nay đã đến đây cũng đã dài rồi nên em xin xin phép dừng lại tại đây và chúc mọi người có thể áp dụng được ờ, tất cả những cái phương pháp em đã đưa ra và rèn luyện cho mình một cái tư tưởng ờ, thoải mái để tham gia và đầu tư vào bộ môn này thì ờ, hãy để cho mình trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp không phải là một con bạc ừ, thì em cũng xin phép và hẹn gặp lại chào mọi người ở những cái video tiếp theo em xin cảm ơn